đấy anh em xoay ờ, bát xoay đĩa đàng hoàng đi xong rồi mic để tôi cắt quân chuẩn chuẩn chỉ quân nhà mình chưa kiếm mua cái bữa răng không đồng viên ăn đĩa đồng viên rồi rồi hai được thua mỗi người tỷ thôi nhá nghe không à có gì cắm cắm luôn em chỉ đỡ phải cắm bà kia cắm gì cắm đi Yeah. Dạ. này ăn thêm trắng xong ba tiếng có trắng có lẻ nha ok hết xong đi quân cá mắt đĩa thì ok hết rồi đâu anh mở ba tiếng đi rồi có chặn nó nhẹ rồi xong tiếp phân nữa thì anh link nhá xong tiếp phân nữa đi chân trên đấy thì nó sẵn một mặt đây đây nha bánh người một mặt đi đây, bên đây là sẵn nhá đánh dấu rồi bên đây là sẵn này đây sẵn bên đây lìa nhá đấy. À, cái đầu ấy mình là triệu đi đấy sắp đôi này triệu ạ sẵn đi Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy đồ sắp đôi sẽ sắp đồ triệu rưỡi sao lại Thôi vâng Vẫn như là chạy Đốt cái này Đốt cái này cái bắt đầu từ dưới này Đúng rồi Đã dạ, ăn nhỉ Thôi dạ vâng ai ai anh nhẹ đôi triệu thôi nói ai anh nhẹ triệu không chưa đó. Dạ. có ai người yếu không không không chắc gì chứ đâu cũng ngủ hoài ai tiếng xe gây gọi là quê gái luôn giờ nhé cũng là tiếp tục theo mẹ ai anh nhẹ đôi thêm triệu ai anh trăm triệu nhét cái mặt này nhẹ đưa hai triệu hai triệu ông giật bình này rồi mẹ đang nách cầu chặn bốn triệu rưỡi một, hai, Số của nhà. Má ra mẹ được. ai trăm triệu ai nhẹ triệu sao nhẹ được hai triệu hai triệu vâng ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. biết chết cũng tính mà sâu bạc hồ đây Đẫm đèo một triệu hai triệu ba triệu nhẹ dạ, yeah, một triệu được thì là thường ba triệu vớt cái cạnh dạ, ba triệu nhà còn hai triệu nữa mở bác nốt hai triệu này chúng tao chịu rồi bạn là mấy triệu hay hai triệu hai triệu bốn triệu ba triệu năm triệu em tất cả à, anh chẵn hai triệu à, anh chẵn hai triệu luôn cái ghen tiền của mình sao rồi xong chưa xong còn ai thừa thiếu không còn ai thừa thiếu không lại nhá mở lại sắp đùng tổng mua bảy triệu mua mà giữ tiếp đi tiếp đi giá sẵn rồi này gãy cổng chặn thôi nhẹ thừa 3 triệu đó khác nhẹ còn 2 triệu nữa đó khác xong rồi còn ai triệu thiếu rồi vâng. bình nha bình nhà tiếp nha cái đồ mình làm hai ba bốn năm sáu bảy tám triệu của alo năm sáu bảy tám Đấy, nước nha tất tay luôn nghe đưa 5 triệu Vẫn đánh à? Đánh đây à? 5 triệu Nhẹ còn 5 triệu nữa nghe còn 5 triệu nữa, nốt 5 triệu mở này xin phép mở cái này rồi sắp đồ tổng 12 triệu đi sang hôm nay đang đen đánh nữa lại đen ừ. Đi Đến cái một bát Không nhà Không được hả? Ai chặn đưa 5 triệu Không biết đánh nhẹ không? Nhẹ không? 9 cái rồi Nhẹ vẫn thừa 3 triệu Nốt 3 triệu Mở bát ừ. Nhẹ không ra Nhẹ Được nữa không được chuyến câu câu của câu trắng nó dài rồi giờ biết câu nhẹ này câu để em rất mặt này một hai hai rưỡi một hai ba bốn bảy triệu cả mẹ còn ba triệu nữa nốt ba triệu rồi tính triệu mở này những cầu là ra cầu đấy bảo là cái bảo rồi cân được em năm triệu sáu triệu dạ thừa được một hai ba rồi sáu triệu sáu triệu rồi bảy triệu dạ thừa năm triệu nhận nốt 5 triệu chẳng cũng còn 5 triệu bình luôn rồi bánh báo hôm nay xong biết là đang nhận 5 triệu. 5 triệu em rồi cho là tự đây góp gái còn mình à, tổng bao tiền mình tất cả anh nhận ngoài 5 triệu luôn đây và 4, 5 triệu ngoài 9, 10, 11 triệu 5 triệu ngoài xong 2, 3, 4, 5, 6 không đứng được ba tiếng đứng tiếng nữa là ngon này ba bà ra nhà anh đi đâu rồi lình lại ba cái nữa Thank you. 4 triệu mẹ hai đục tay như này anh làm hết rồi em cân hết rồi chị ghê chưa hết em nhận hết mặt nhá ghê khi nào năm trăm dạ lại mỗi em năm trăm mỗi em cầm triệu nghĩ ra hố chúng hai triệu nữa. chào tất cả anh em nhé thì vừa các bạn có xem qua cái clip mình cho người đưa cái bộ vị nặng chẵn nặng nhẹ vào sân chơi Ê, nguyên lý của cái quân nặng chắc nặng nẻ là như thế nào thì cái quân nặng chắc nặng nẻ là cái quân hơi khi các bạn bơm hơi nó nặng về một bề mặt thì cái bề mặt nặng nó bao giờ nó cũng tự đổ trước Ê, ví dụ những cái quân này khi các bạn làm rơi xuống thì cái bề mặt nặng này bao giờ nó cũng rơi dưới này thì cái bề mặt nhẹ của nó sẽ ngửa lên đấy và cái quân này các bạn chỉ đánh được trong vòng 6 tiếng là khi mình cắt ra quân nó tự động nó bay hơi ra là nó hết tác dụng thế nên là các bạn chỉ chơi trong vòng 6 tiếng anh em nhé nhiều anh em cứ hỏi là có chơi được trận này trong trận sau lại chơi nữa không thì à, không chơi được anh em ạ cái quân này nó gì lắm nó chỉ đánh được một trận thôi cái bát đĩa các bạn có thể xem mình soi lại nếu là trong suốt hết bát đĩa đi đến đâu trong suốt hết đấy chứ không phải là đĩa khiển hay là bệ nam châm hay là như nào cả. cái quân cán vừa mình thử hết nam châm với anh em có thể xem qua clip mình làm ấy rất là ok như này anh em chỉ cần đưa mỗi cái vị vào thôi vị thì các bạn đặt trên cái chất liệu nào mình có thể cung cấp cho anh em bây giờ mình sẽ sóc thử cho anh em xem chục tiếng để anh em thấy được cái độ chuẩn xác và cái độ chính xác của nó theo 10 tiếng nó được bao nhiêu tiếng chẵn anh em nhé quân này nó là quân nặng bài chẵn anh em nhé đấy các bạn sóc ép tay hay là các bạn sóc ghi tay gì cũng là ok đấy, một hàng một tiếng chẵn này anh em này đấy quân của nó rất là tơi nó không bị chụm vào nhau như này hay là nó nó, nó chụm hết vào nhau như này như con từ với con nam châm nó hay chụm vào nhau như này các bạn đi chơi anh em nó nó không thông minh nó để ý là nó biết ngay nhưng cái quân này các bạn thấy lúc nào nó ở giữa đấy các bạn sóc các bạn điều đi đâu thì nó ra đấy không cần phải anh em không phải dồn quân biết cả anh em cứ sóc như bình thường đấy quân lúc nào nó cũng tơ để giữa này ba đến chắc này anh em ba chẵn này anh em này bốn chẵn một lẻ anh em nếu lạng một bề mặt rất là nhiều anh em nhé bốn chẵn hai lẻ này năm chẵn hai lẻ anh em này đấy rất là ok anh em nhé 10 tiếng nó sẽ về tầm 7 đến 8 tiếng nên là anh em đi chơi anh em không phải ngại cái vấn đề gì cả đấy sáu chẵn hai nỉ này bảy chẵn này hai nỉ này Đấy, 9 chẵn à, 8 chẵn hai nỉ ấy thì anh em thấy 10 tiếng nó sẽ về tầm 7 đến 8 tiếng có thể nó về 9 tiếng nó có sẵn có lỉa chứ không phải nó độc sẵn hay là độc lỉa nên anh em đưa vào sân chơi anh em không phải ngại cái vấn đề gì chẳng cái sân chơi của anh em nó có thằng có hay đánh cầu chẵn thì anh em lấy quân nặng lỉa nó hay, hay đánh cầu lỉa thì anh em lấy quân nặng chẵn đấy anh em đưa vào sân chơi là ok thôi sóc anh em xem vài tiếng nữa để anh em biết được cái độ chuẩn xác cái độ chính xác của nó đấy sấp đôi này lúc nào quân của nó cũng tơi nó chạy ra giữa quân giữa ba nên là anh em đi chơi anh em không phải ngại cái vấn đề gì đấy vẫn là chẵn 10 tiếng chẵn hai tiếng nỉ này vẫn chẵn này anh em đấy. tay của mình sóc đều tay nên lấy quân bây giờ nó nặng về một mặt nhiều cái tứ tử này anh em này có chẵn có lẻ nhá chứ không phải một cứ độc chắn không là đập lẻ không đấy sốc đôi hầu như tứ tử nó ra chắn, vì quân nó nên nó đều nhất thằng tứ tử thằng ra đều quân nhất nên là các bạn đi vào sân chơi rất là ok anh em nào đang cần cái bộ môn này đi, em đi chơi cái bộ môn này cần cái bộ quân này anh em cứ alo cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em đấy chính này nếu mà chuẩn của lốt là từ nỉ bao giờ nó phải đẩy sang chẵn ngay không ngờ đứng cầu được đấy sấp vào đôi anh em chưa rất là chuẩn xác anh em đi chơi anh em đưa cái bộ vị vào sân chơi rất là ok nỉ này cái này mình sóc thì nó có sai chắc luôn anh em nhé sấp đôi này đấy anh em thấy chưa hầu như quân nó đã về về là nó bạc